Pháp Phật sâu màu chẳng gì hơn trăm ngàn muôn kiếp khó thế à, tôn Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giới Sư an tỏa trên giới tòa. À, mời toàn thể quý Phật tử chúng ta đồng à, quỳ gối để chúng ta tác bạch cầu thỉnh giới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 mười phương ba đời hết thảy chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, kính bạch Đại Đức Giới Sư, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 12 năm Mậu Tuất. Chúng con được nhờ ân đức trên Thầy trụ trì và Đại Tăng Chùa Ba Vàng đã vì hàng Phật tử chúng con mà tổ chức buổi tu bát quan trai giới để tạo duyên cho chúng con tu tập, tích lũy phước báu, gieo nhân giải thoát. Chúng con đã một lòng hướng về Tam Bảo, mong được thọ nhận giới pháp tu trì một ngày một đêm thanh tịnh,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 Thích Ca Mâu Ni Phật Mười phương ba đời tất cả chư Phật Chư Tôn Pháp Chư Bồ Tát Chư Hiền Thánh Tăng Cúi xin Tam Bảo Rủ lòng từ bi lai lâm chứng giám Con nhờ sức từ Tam Bảo được thọ bát quan trai giới xin thương xót cho chúng con các phật tử lễ xuống một lễ nhé Đây, chúng ta khải thỉnh lần hai đệ tử chúng con nhất tâm phụng thỉnh bổn sư thích ca mâu ni phật mười phương ba đời tất cả chư phật chư tôn pháp chư bồ tát chư hiền thánh tăng cúi xin tam bảo rủ lòng từ bi lai lâm chứng giám con nhờ sức từ tam bảo được thọ bát quan trai giới xin thương xót cho chúng con khải thỉnh lần ba đệ tử chúng con nhất tâm phụng thỉnh bổn sư thích ca mâu ni phật mười phương ba đời tất cả chư phật chư tôn pháp chư bồ tát chư hiền thánh tăng cúi xin tam bảo rủ lòng từ bi lai lâm chứng giám con nhờ sức từ Tam Bảo được thọ bát quan trai giới. Xin thương xót cho chúng con. Rồi, kính mời các quý Phật tử chúng ta ngồi xuống ạ. Ờ, kính thưa toàn thể quý Phật tử, sau ba lần ờ, chúng ta đối trước Tam Bảo dưới sự hướng dẫn của Chư Tăng mà cầu thỉnh, thì ờ, nhất định chúng ta sẽ được lãnh thọ giới Pháp như Pháp. À, thì hôm nay là ngày mùng 8 tháng 12 năm Mậu Tuất, nhằm ngày Đức Thích Ca, tức là Phật Tổ Như Lai của chúng ta đấy, là thành đạo à, cách đây đã hơn hai ngàn năm rồi. Thế thì chúng ta là những người con của Phật. Đấy, thì à, à, cái việc mà tri ân rồi báo đền ân đức của Phật, của Tam Bảo không gì hơn là bằng cách chúng ta phát nguyện tu tập. Đúng không? Đấy, chỉ có phát nguyện tu tập, đấy, giữ gìn giới Pháp, học Pháp, thực hành Pháp của Phật, chúng ta bớt khổ, thì đó mới là cái gọi là việc làm để mà báo đền gọi là biến suy nghĩ thành hành động đấy đấy và trong những ngày này à, chúng ta cũng nên lập chí lập nguyện để làm sao học theo gương lành gọi là đấng cha lành của mình để ít nhất trong cuộc đời này chúng ta cũng phải có những thành định thành ờ, gọi là những thành đạt nhất định về yếu tố tâm linh Ví dụ như chúng ta có thể chuyển hóa được bớt phiền não, phải không? Đấy, chuyển hóa được những thói hư tật xấu của mình, Đấy, rồi giúp cho gia đình của mình được bình an. Và đặc biệt, chúng ta thường ngày tụng kinh tám điều đó, Đấy, trong đó có cái điều thứ bảy là gì? Thân dẫu ở thế tục, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, ba y bình bát và pháp khí, trí nguyện người xuất gia đúng không đấy thế thì chúng ta các thầy đi tu thì với cái tinh thần là à, phát tâm bồ đề rồi trên cầu thành phật dưới độ chúng sinh giúp cho các phật tử được có nhân duyên đến với chính pháp của phật để tu hành còn các phật tử chúng ta cũng có trách nhiệm là gì à, tu tập để làm sao trong tâm của mình đấy có cái nhân tố của sự gọi là ra khỏi cái chốn đau khổ ra khỏi gọi là nhà thế tục đấy đấy là chúng ta phải thường nhớ nghĩ đến gọi là sự xuất ly giống như uh, trong uh, bài kinh mi tiên vừa rồi sư phụ mình có giảng đấy là học theo gương hạnh của phật là nhàm chán thế gian rồi có trí tuệ để xuất ly thế gian đấy hôm nay chúng ta phát nguyện tu bác quan trai nhân ngày đức phật thành đạo để báo đền ơn đức của phật Chúng ta có đồng ý phát nguyện như vậy không? Dạ. À, thưa các Phật tử, hôm nay ngoài việc mà các Phật tử có mặt hiện diện trong đạo tràng, thì bên cạnh đó còn có các Phật tử ờ, đang ờ, tu tập trực tuyến qua website hoặc là Facebook à, của Chùa Ba Vàng. Thế thì các Phật tử chúng ta cũng ờ, thành tâm uh, hướng về Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương rồi uh, theo lời các thầy để lãnh thọ giới pháp tu tập cho được tốt làm sao nhờ nhân duyên phúc báu trong một ngày một đêm này mà chúng ta sinh ra được cái quả phúc tiêu trừ được những cái ác nghiệp vào ờ, giúp cho cuộc sống được bình an và đặc biệt là tăng trưởng được trí tuệ trí tuệ ở đây không phải trí tuệ ở ờ, thế gian mà là trí tuệ thoát khổ nên các phật tử chúng ta cùng nhất tâm nhé à, kính thưa toàn thể quý phật tử Ờ, điều đầu tiên ấy, trước khi đến với à, lãnh thọ về giới tướng thì chúng ta phải lãnh thọ giới thể trước. nào lãnh thọ giới thể tức là lãnh thọ quy giới đấy. Dù chúng ta trước đó đã phát nguyện quy y trở thành người Phật tử rồi nhưng trước khi lãnh thọ giới cao hơn chúng ta đều phải có giới thể và giới tướng chu viên. Đấy, thế thì chúng ta sẽ lãnh thọ giới tướng là phát nguyện quy y Phật Pháp Tăng đấy thế thì phật pháp tăng thì chúng ta cũng đã biết rồi à, là ba ngôi quý báu à, gọi là tam bảo đấy tam tức là ba bảo là quý báu ba ngôi quý báu gồm có phật bảo pháp bảo và tăng bảo đúng không thì uh, thầy giải thích sơ qua để các phật tử nắm được ôn lại để làm sao chúng ta uh, hiểu biết và phát nguyện đương tựa cho vững chắc thế thì phật bảo tức là ngôi phật quý báu nhất Thế nên trong cái 10 danh hiệu của Đức Phật thì có danh hiệu gọi là gọi là gì? Vô thượng sĩ, thiên nhân sư, tức là thầy của ba cõi. Đấy, không ai bằng. Gọi là Đức Phật là bậc tối tôn nhất chóc nhất trong các bậc thánh, không ai bằng. Đúng không? Đấy, gọi là vua của các thánh đấy. đấy. Thế nên mới gọi ngài là một bậc vua pháp là như thế đấy. Gọi là pháp vương như vừa rồi chúng ta tán thán ngài đấy đấng pháp vương vô thượng tức là không ai bằng nữa nhé đó thế thì các phật tử chúng ta biết là phật trí tuệ của phật khác với trí tuệ của các nhà khoa học và khác với trí tuệ thế gian ví dụ như những cái phát minh của thế gian à, là để giúp cho chúng ta là đỡ khổ thôi Đấy, ví dụ như là à, hồi xưa thầy đi học cấp 2 ấy, cô giáo hay nghĩ là các em học sau này làm sao phát minh ra cái máy cấy để cho ờ, gọi là nhà nông là đỡ khổ nhưng mà bây giờ phát minh ra máy cấy rồi chúng ta có đỡ khổ hơn không vẫn khổ là gì lo máy hỏng này lo dầu này tiền đâu để mua dầu này đấy, rồi thì lo xem sức khỏe của mình có khỏe không để lái máy này đúng không đấy thế gọi là đỡ khổ thôi trí tuệ của thế gian giúp cho chúng ta là đỡ khổ còn trí tuệ của phật là giúp cho chúng ta là thoát khổ mà thoát khổ ở đây là thoát khổ, gọi là tám cái nỗi khổ lớn nhất của thế gian này đó là thứ nhất là sinh khổ thứ hai là già khổ thứ ba là bệnh khổ thứ tư là chết khổ ở đây chúng ta thấy chết có khổ không có khổ không các bạn tử ừ. đấy chết là cái khổ lớn nhất của đời người đấy và khi mà chết ấy, ai cũng gì cũng cũng khóc cả không khóc nước mắt thì khóc trong tâm đấy người ta bảo là đàn bà nước mắt rầm rề còn đàn ông thì nước mắt chảy về trong tâm đấy <laughs> đúng không đấy lúc nào cũng khóc rồi cái khổ thứ sáu là gì ái biệt ly khổ thương nhau mà phải xa lìa nhau là khổ lắm đúng không thế nên tại sao ấy à, ví dụ những những người mà chết trẻ chúng ta rất là thương đấy là bởi vì gì cái tình thương nó nhiều hơn nào Đấy, tình thương mình dành cho cái đối tượng đó nhiều hơn và thương ở chỗ là trẻ tuổi đấy rồi à, đang yêu nhau quý nhau ở đây không chỉ dành cho riêng tình cảm nam nữ thôi các phật tử ạ mà nó bao khắp đấy ví dụ là vợ chồng này anh em này bạn bè này đúng không đấy rồi thì tình yêu đôi lứa và con cháu bố mẹ đấy ví dụ như chúng ta đây đang à, có đứa con nhỏ chẳng hạn mà mình để nó ở nhà đi gửi mẫu giáo mình nên chùa tu tuy vậy nhưng mà mình mình có nhớ không đấy có thương không đấy đấy nha thế này gọi là xa lìa nhau yêu nhau mà xa lìa nhau là khổ rồi cái khổ thứ bảy đó là gì oán tắng hội khổ tức là ở gần nhau mà ghét nhau là khổ đây các phật tử đa phần đã trải qua cái thời gian học rồi đúng không hồi xưa thầy nghĩ thầy nhớ là hai đứa mà ngồi cạnh nhau là phải ghẻ lấy chiếc thước kẻ kẻ dọc ra đấy, đấy xong rồi bắt đầu là đứa nào xích tay qua là cầm cái thước quật trong cái <laughs> đúng không đấy gọi là lúc nào cũng tạo thành cái sự oán đối với nhau ghét nhau khổ lắm nên lúc nào nhìn thấy nhau cũng khổ đúng không thế các phật tử đây cũng thế vợ và chồng ở cạnh nhau gọi là hạnh phúc trăm năm đấy nhưng mà trong cái trăm năm đó thì 99 nhau 99 năm là gì là cũng khổ lắm <laughs> có phải không các vợ chồng đấy đấy đấy gọi là ái biệt à, gọi là oán tắng hội khổ cái thứ thứ bảy là cầu bất lắc khổ tức là những cái gì mà bất như ý của mình là đưa đến cho mình cái khổ ví dụ như chúng ta là muốn à, muốn đẹp nhưng mà sinh ra con của mình nó cứ xấu thế mới khổ chứ <laughs> đúng không đấy rồi thì muốn mình giàu có nhưng mà chồng hay vợ của mình nó cứ tiêu mất tiền của mình ví dụ thế đấy, hay là muốn ờ, thân thể khỏe mạnh mãi muốn sáng con mắt muốn chặt đầu gối nhưng mà đầu gối thì nó cứ lung lay và mắt thì nó cứ bồ câu thì mắt gọi là mắt bồ câu mơ huyền mờ đấy, đấy mơ huyền mơ huyền mơ huyền mờ <laughs> đúng không muốn cái này nhưng mà nó lại không được như ý của mình gọi là bất như ý đúng không đấy, đấy cũng là một nỗi khổ thế còn nỗi khổ thứ tám đó là gì gọi là ngũ ấm xí thịnh khổ tức là cái thân này cái thân ngũ ấm của mình này lúc suy lúc thịnh nó đưa đến cho mình những cái khổ đau thế thì trí tuệ của phật giúp cho chúng ta là thoát khỏi tám cái nỗi khổ này đúng không thế nên mới gọi là phật bảo là như thế đấy nhá còn giáo pháp của phật là giáo pháp gì là những cái phương pháp để giúp cho chúng ta áp dụng vào để thoát khổ. Đấy, ví dụ như là chúng ta muốn kéo dài thọ mạng thì cái phương pháp của Phật giúp cho chúng ta được thoát khỏi những cái nỗi bệnh tật, thoát khỏi cái yểu mạng, à, thoát khỏi những cái tai ương hoạnh họa để giúp cho chúng ta được thọ mạng, đấy, được tài sản, à, rồi thì được hạnh phúc, đấy, được trí tuệ. Đấy, đấy là gọi là phương pháp của khổ của Phật để giúp cho chúng ta được thoát khổ. Đấy. Đấy, ví dụ như chúng ta đây đang khổ mà có ai mách cho mình một cái phương cách nào đó chúng ta thoát khổ mình có thấy cái cách đó có quý không đang làm ăn thất bát người khác đến bảo đấy làm theo cách này là thoát khổ và chúng ta làm được như vậy chúng ta nâng được cái ờ, công ăn việc làm của mình lên thăng tiến mình thấy cái cách đó là cách thoát khổ thì cái cách đó là cái phương pháp rất là quý nhá cho nên giáo pháp của phật còn được gọi là pháp bảo và tăng đoàn của phật được gọi là tăng bảo. Đấy, tăng bảo tức là gì? Là những người chuyên sâu thực hành về nhân quả. Các Phật tử ạ, chuyên sâu và đem cái kinh nghiệm, đem cái trí tuệ thực hành về nhân quả này giúp cho chúng ta thoát khỏi những cái nỗi khổ. Bởi vì ấy, chúng ta không gặp được chư Tăng thì sẽ không biết được Pháp của Phật. Và không biết được Pháp của Phật thì chúng ta sẽ làm sao? Trong cuộc đời này gặp nỗi khổ niềm đau chúng ta thường hay kêu ai? kêu rời ôi trời ơi ông rời không có mắt <laughs> đúng không hay kêu như thế đấy nha thế thì chúng ta biết là nhân và quả đưa đến cho chúng ta hiểu được tất cả lý do trên thế gian này tại sao lại như thế à, tại sao lại vấn đề này tại sao chồng của mình hay tại sao chồng vợ của mình nó lại làm khổ mình hay là mình tại sao mình được hạnh phúc tại sao mình được khổ mình bị khổ đấy tất cả cái mối tại sao đó chư tăng dùng pháp vật theo lý nhân quả này sẽ giúp cho chúng ta được thoát khỏi cái mối ràng buộc đó. Còn nếu như không được gặp pháp của Phật, không biết được không biết được lý nhân quả thì chúng ta sẽ rơi vào cái cảnh gì ạ? Bế tắc. Các Phật tử đã từng bao giờ thấy có những chúng sinh bị bế tắc thì sẽ xảy đến cái gì nhỉ? Ra cầu bãi cháy. Đấy. Trời trong xanh gió mát. À, giang tay ra và tùm chết <laughs> đúng không đấy gọi là bế tắc bế tắc là như vậy đấy tức là không thoát khỏi cái sự gọi là chi phối của cái cái uh, là không không lối thoát đấy thì thường đưa đến là chấm dứt mạng sống hay là thôi sống gọi là buông thả mặc muốn đến đâu thì đến đúng không đấy đấy là cái mà chúng ta được duyên lành được biết đến cửa phật biết được phật Pháp và chư Tăng thì chúng ta nương tựa vào chúng ta sẽ được cái lợi ích là được trí tuệ, được phương pháp thoát khổ và biết được gì? Biết được gì? Nhân quả. Thế thì chúng ta thấy Tam Bảo ra đời có quý không? Thế bây giờ trước khi lãnh thọ về giới thể, chúng ta sẽ sám hối. Sám hối tức là gọi là sửa rửa sạch cái tâm của mình một tí đấy, giống như cái cốc này này cốc này mà nó bẩn mà chúng ta rót nước sạch vào thì có phải là cốc sạch không? Cốc nước sạch không? Không uống được đúng không? Đấy, thế còn là nếu mà cốc sạch mà nước cũng sạch thì chắc chắn cốc nước đó sẽ là cốc nước tinh khiết. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta sẽ xúc rửa tâm hồn của mình để cho thân thể, cho tâm hồn của mình được hướng về chiều hướng thiện để chúng ta đón nhận gọi là uh, gọi là hướng thượng và cái vô thượng này để chúng ta sẽ có biết đường hướng mà đi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quỳ gối lên theo hướng sự hướng dẫn của các thầy để sám hối và phát nguyện quy y lãnh thọ giới thể. Kính lạy Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương. Đệ tử chúng con pháp danh là Xin trí thành sám hối kể từ vô thủy kiếp trước cho đến ngày hôm nay do vô minh che lấp khiến chúng con điên đảo lầm mê chấp ngã chấp nhân chấp cảnh giới thân tâm này thật có hoặc ở tại gia bất tin kính tam bảo bất hiếu với tiên tổ, với ông bà cha mẹ, bất thủy chung với vợ chồng, bất nhân nghĩa với anh em bạn bè, ba nghiệp thân khẩu ý, sát hại vô lượng chúng sinh, gây ra vô lượng tội. Ngày hôm nay thành tâm sám hối, thề bỏ các việc ác, nguyện làm các việc lành, cúi xin tam bảo giám thành, từ bi gia hộ, khiến cho đệ tử tội diệt phúc sinh, căn lành thêm lớn, tai qua nạn khỏi. Nam mô Bồ Tát cầu sám hối. Nam mô Bồ Tát cầu sám hối. Nam mô Bồ Tát cầu sám hối. Rồi, vừa rồi chúng ta đã đối chức tam bảo theo sự hướng dẫn của quý thầy mà sám hối. Giờ này quý thầy sẽ tuyên pháp tam quy các Phật tử cùng lãnh thọ. Các Phật tử tại uh, uh, đang theo dõi qua website hoặc là Facebook của Chùa Ba Vàng. Chúng ta sẽ cùng, nếu như chưa phát nguyện lãnh thọ quy giới để trở thành người Phật tử, thì chúng ta cũng phát nguyện thọ trì luôn nhé. À, bây giờ chúng ta cùng nhất tâm phát nguyện. Kính này Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương, đệ tử chúng con trí thành phát nguyện nguyện suốt đời quy phật quy pháp quy y tăng quy phật phúc tuệ tôn quy pháp lìa dục tôn quy tăng thanh tịnh tôn quy phật rồi khỏi đọa địa ngục quy pháp rồi khỏi đọa ngã quỷ quy tăng rồi khỏi đọa súc sinh à, chúng ta phát nguyện lần hai đệ tử chúng con trí thành phát nguyện nguyện suốt đời quy phật quy pháp quy tăng quy phật phúc tuệ tôn quy pháp lìa dục tôn quy tăng thanh tịnh tôn quy phật rồi không quy y trời thần quỷ vật quy y pháp rồi không quy y ngoại đạo tà giáo quy y tăng rồi không quy y thầy tà bạn ác phát nguyện lần ba đệ tử chúng con trí thành phát nguyện Nguyện quy Phật quy Pháp quy Tăng Nương tựa Đức Phật Đấng phúc trí vẹn toàn Nương tựa giáo Pháp Giáo Pháp dẫn con qua biển khổ Nương tựa Tăng đoàn Tăng đoàn thanh tịnh cao quý quy phật kính quy pháp kính quy tăng kính nguyện một ngày một đêm tu hành bát quan trai giới thanh tịnh rồi mời các phật tử chúng ta cùng ngồi xuống Thưa các Phật tử, vừa rồi chúng ta đối trước Tam Bảo ờ, phát nguyện sám hối và quy y để lãnh thọ giới thể. Thì ờ, đã là người người con của Phật thì chúng ta là con của bậc gọi là Phúc Tuệ Tôn mà. Để chúng ta lãnh thọ giới pháp để mà tu tập sinh ra trí tuệ cũng như là phúc báu. Thế thế thì à, vừa rồi à, quý thầy đã hướng dẫn là nương tựa chư tăng sẽ được học hiểu nhân quả mà tu trì à, để mà mở mang được trí tuệ. Chúng ta phải biết là trí tuệ của Phật là trí tuệ hiểu rõ về nhân quả các Phật tử. Đấy. Đấy, trí tuệ của Phật đấy, ờ, là trí tuệ hiểu rõ về nhân quả. Thế cho nên chúng ta hôm nay tri ân Phật đấy, bằng cách là gì? thọ trì giới pháp của Phật để hiểu rõ về nhân quả. Hiểu rõ về nhân quả rồi thì chúng ta không bị mù mờ trong thế gian này nữa và chúng ta sẽ áp dụng được tốt nhất, sinh ra được phúc báu, trí tuệ, thoát khổ. Nhé. Thì à, điều thứ nhất, ấy, một người Phật tử tại gia và bây giờ chúng ta là một người Phật tử thọ trì bác quan trai một ngày một đêm. Người Phật tử tại gia thì chọn đời là không có chú trọng là không giết người và hạn chế sát sinh. Đấy, còn là chúng ta đây tu một ngày một đêm là tuyệt đối không sát sinh nha. Nhưng mà để giữ được cái phương diện này ấy, nó phải có đầy đủ cả ba yếu tố về thân này, về miệng và về ý. Đấy, ví dụ về thân là chúng ta không có tự tay mình đánh đập, giết hại chúng sinh. À, về miệng của mình là mình không nói những cái câu nguyên rủa, cay độc, à, những cái câu gọi là ác ý. Đấy đấy còn về ý của mình là không có ý ác hại đấy nó phải đầy đủ cả ba yếu tố đó thì nó mới cấu thành nên cái gọi là giới không sát sinh đúng không thì chúng ta biết là ở thế gian mình ấy thì mình hay có cái câu là gì tao hóa kiếp cho mày cầu cho mày về lên trời <laughs> Đấy, nhưng mà ví dụ bây giờ có một vị chư thiên xuống bảo à, chú trương ơi chú kể cổ ra để tôi hóa kiếp cho chú lên trời chú có về không chú về không <laughs> đúng không không ai muốn gọi là mình mất cái mạng sống cả đúng không đấy nhá nên chúng ta phải biết là ai cũng quý cái mạng sống của mình thế nên phật dạy cho cái nhân quả là chúng ta không có cái nhân chấm dứt mạng sống của người khác thì sao chúng ta sẽ được cái quả báo là nhan sắc đấy, là sức khỏe là thọ mạng đấy Nha, ví dụ như chúng ta đây, nếu như không có cái ý ác hại nhiều, chúng ta sẽ được nhan sắc các Phật tử ạ. Đấy, chúng ta ví dụ bình thường khi mà đang ví dụ mấy cô vợ đây mà đang giận chồng chẳng hạn, ví dụ thế nhà soi gương vào, lúc đó mình còn là hoa hậu không? Còn không? Còn là ớ hậu không? <laughs> không đúng không? Mà lúc đó chúng ta chỉ gọi là một, một gì? Một sư tử Hà Đông. Đúng không? Gớm lắm rất là xấu xí à, cái khuôn mặt chúng ta lúc đó rất xấu xí Đấy, chúng ta có muốn mình xấu không các phái đẹp thế thì chúng ta phải tu cái tâm nhá cái tâm không được ác hại chúng sinh đúng không nhá Đấy. rồi muốn được thọ mạng dài lâu chúng ta không sát sinh đấy ví dụ như chúng ta có cái nhân chấm dứt mạng sống của người khác đương nhiên chúng ta sẽ bị quả báo là ví dụ chết trẻ này chết từ trong trứng nước từ trong thai tạng này đúng không đấy gọi là chết bất đắc kỳ tử tất cả cái đó nó đều là liên quan đến cái việc mà chấm dứt mạng sống của chúng sinh đấy thế nên là những cái buổi mà chúng ta đi giải oan gia trái chủ đấy nào là giải cho gia đình con là bị nghiệp chết trùng chết trẻ nào là giải cho gia đình con là cầu mãi ờ, có nhiều người là có thai năm lần rồi mà không sinh được đứa nào cả cứ chuẩn bị 5 tuần 7 ờ, tuần rồi ờ, cuối cùng là nó lăn ra nó chết trong bụng đấy khổ lắm đúng không hay là đẻ ra được đứa con cuối cùng nó chết vì tai vì nạn thế khổ lắm đấy, ví dụ là những cái đợt mà gọi là tai nạn giao thông đấy, đấy trong những cái buổi mà đi gọi là đi bão ăn mừng đấy, đấy bão ở đâu là bão ở đây ấy <laughs> không? thầy đi ờ, dự lễ ở bên bắc giang thầy nghe người ta nói thế nó cứ đi qua đường nó cứ rú, rú, rú ga ở mỹ nó bảo bão ở đâu là bão ở đây thế là cuối cùng nó đi bão thật và cuối cùng là nó theo cơn lốc nó đi mất đấy gọi là chết đấy đấy đấy là những cái gọi là đau khổ đau khổ nhất của thế gian là bị chấm dứt mạng sống nhá đấy, còn là bệnh tật nữa đấy, chúng ta mà sát sinh nhiều thì sao thì cũng bị bệnh tật nhiều lắm đó thế nên là tại sao bây giờ có càng nhiều cái bệnh mà khó chữa đấy, những cái bệnh mà gọi là khoa học không tìm ra được cái nguyên nhân đấy đều là do gọi là các chúng sinh báo oán mà trong nhà Phật mình chúng ta hay đọc kinh gọi là kinh gì kinh kinh gì mà sám hối ấy nhỉ kinh gì từ bi thủy sám đấy là đầu tiên của bệnh gọi là ung thư xương mụn ghẻ mặt người đấy còn bây giờ là chúng ta còn nhiều thứ bệnh khác nữa à, đấy nhá thế chúng ta muốn được nhan sắc muốn được thọ mạng muốn được thân thể khỏe mạnh chúng ta không sát sinh nhé đừng bao giờ à, đừng bao giờ cổ vũ cái tinh thần là gì à, chửi là ca hát tắt là thể thao mà đạp xuống ao là tinh, đề cao tinh thần bơi lội nhé ở nhà chúng ta hồi xưa thầy còn nhỏ hay được người nhà hay mách cho cái kiểu là hay khen cái kiểu này ơi con của tôi nó giỏi thế tí tuổi đầu nó biết mò cua bắt ốc về nuôi bố mẹ Chúng ta có khen con mình kiểu đấy không? Đấy, nhà quê là hay khen kiểu đó. Chính cái khen kiểu đấy là giúp cho cháu nó sau này ấy, sẽ là những tay gọi là gì? Cơ thủ, à, săn bắn trăm phát trúng cả trăm. Đấy, và giúp cho các cháu nó tạo tội ác rất là nhiều. Nhá. Thế nên chúng ta học Phật rồi, đừng khen các cháu như thế nhá. Các Phật tử có đồng ý không? Đấy. Đấy là cái uh, thứ nhất là không có sát sinh thì chúng ta sẽ được cái quả báo thiện lành như vậy. À. Rồi nếu như chúng ta không có ăn trộm thì chúng ta sẽ được cái quả báo thiện lành là không mất mát tài sản. Nha. Đấy. À, nhiều khi ấy, có những người mà dành dụng cả đời thế rồi cuối cùng là vì lý do gì đó mất tiền và cuối cùng là tiếc quá là gọi là người ta bảo là tiếc đứt ruột đấy thế là chết ở đây các phật tử đã từng nghe những câu chuyện như vậy chưa có rồi đúng không thế nên chúng ta dù là thấy tiền là giấy nhưng mà đừng thấy để mà lấy nhé khi mà người ta cái tiền đó đã có chủ đúng không đừng thấy tiền mà thấy mà là giấy rồi thấy là lấy đúng vâng, không? Mà muốn lấy cái gì thì phải xin phép, à, phải xin. Cái gì xin ấy, thì sẽ được an toàn. Còn cái gì không xin chúng ta sẽ bị nhân quả đó nha. Không những không lấy tiền, không lấy trộm mà chúng ta còn phải có cái gọi là gì? Có cái tâm bố thí nữa nha. À, ví dụ là chúng ta à, thường ở thế gian thì hay keo sẻn lắm hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau ấy nhưng mà mật khẩu wifi thì đừng hỏng <laughs> đúng không còn trên chùa ba vàng thì wifi là miễn phí free hết đấy thế nên chúng ta là phải có cái tâm bố thí nữa chúng ta có cái nhân giúp đỡ người khác thì chúng ta sẽ được cái quả báo là gì cho đi thì sẽ được nhận lại đấy thế nên là ví dụ như là à, có cái câu là sởi lở thì trời cởi trói cho mà so đo thì trời có dây lại chúng ta có muốn trời cởi hay là trời cho mình đấy thế này chúng ta phải biết bố thí phải biết làm phúc nhé đấy, làm phúc thì sẽ được còn nếu mà gọi là giống như theo sư phụ mình hay dạy đấy chăm ăn trộm nào thì sao có quả báo là chăm mất đồ mà bị bảy thứ nó đến nó lấy đúng không vợ chồng này con cái này không? rồi thì bệnh tật này rồi tai nạn này rồi thì nước quấn trôi này lũ cháy à, nước quấn trôi lửa thiêu cháy à, rồi thì nhà nước tịch thu trộm cắp nó lấy mất đấy bảy cái thứ đó nó đến nó lấy mất cái tài sản của mình đấy thế thế nên là chúng ta muốn có cái nhân được đảm bảo an toàn về tài sản thì nên là không ăn trộm và chăm bố thí chăm làm phúc nhá thế nên là cái dịp xuân này này các phật tử ạ dịp xuân này là chúng ta tha hồ về chùa để được gì được nhặt đô la các thầy để sẵn đô la ra rồi chúng ta chỉ về nhặt thôi các phật tử có muốn về chùa nhặt đô la không đấy về chùa ví dụ hàng một ngày tết khoảng mấy chục ngàn người người ta về chẳng hạn ví dụ thế chúng ta về đấy đô la này như đấy là chúng ta bố thí làm những cái việc này việc kia để phục vụ tam bảo phục vụ mọi người người ta vui người ta được kết duyên với phật thì chúng ta sẽ được nhận lại là gì tâm hoan hỷ được quả phúc được tiêu tội tiêu nghiệp và người ta bảo là người trồng cây cảnh người chơi ta trồng cây đức thì để đời cháu con các bà tử có muốn cho con cháu của mình được thưởng không Đấy. Thế nên chăm về chùa dịp Tết này nhá. Tết này là nhiều lắm. Ngân hàng ba vàng nhiều đô la lắm. <laughs> đô la gọi là đô la tâm linh đấy. Đô la phúc báu chứ không phải là đô la Mỹ. À, còn cao hơn cả đô la Mỹ nhiều nha. Đấy ví dụ như chúng ta đi thành Oan gia biết rồi đấy. Nghiệp này nhiều khi chỉ công quả có mấy ngày thôi. Đấy có những Phật tử trong ban kết nối hay là trong đạo tràng thường ở chùa để giải cái nghiệp ví dụ là nghiệp ốm đau à, ờ, nghiệp gọi là chết ấy. Đấy, người ta về công quả ở chùa chỉ có mấy ngày thôi thế là tai qua được cái nạn đấy đấy tai qua được cái nạn gọi là chết về tai nạn tai qua được cái nạn gọi là chết vì điện giật hay là bị uh, chết bất đắc kỳ tử đấy có những người thỉnh ra chỉ biết có 8 ngày nữa là chết thế mà về chùa là tai qua được cái nạn đấy thế là không bị chết nữa bởi vì người ta cứ thấy nằm mơ dồn dập toàn thấy ác mộng này toàn thấy rắn cắn hổ vồ này toàn thấy gọi là chiến tranh giết chóc đầu mơi dạo, đầu rơi dạo, máu chảy này thế người ta thỉnh về đó là hết được an toàn à, đấy đấy thế nên chúng ta gọi là bố thí đi chúng ta sẽ được nhận lại nhiều thứ lắm thế nên các phật tử chúng ta hôm nay cùng về tu giữ giới này và chăm bố thí các phật tử nhé Rồi điều thứ ba đó là không có được một ngày một đêm là không được gì? Không được dâm dục. Đấy, các thầy thì chọn đời rồi. Đấy, các Phật tử chúng ta chỉ chọn đời chọn một ngày một đêm thôi. Đấy, ví dụ hôm nay là chúng ta hợp đồng với vợ với chồng. Anh hay là em đi tu rồi. Chúng ta một ngày một đêm gọi là làm bạn nha. Đấy, làm bạn tốt với nhau. À, làm bạn thân với nhau, là bạn tri kỷ, giúp đỡ cho nhau trên con đường thiện pháp nhé. Thế nên chúng ta biết ở trong kinh Phật dạy là à, nếu như một gọi là nếu như không lìa tâm dâm dục thì không thể xuất ly được tam giới, không thể giải thoát, không thể chứng được A La Hán. thế nên các thầy đi tu xuất gia để cầu làm gì? Để rèn luyện rèn luyện thân tâm, không lập gia đình riêng mà mà coi bình đẳng, không sở hữu một ai cả. Nào, coi bình đẳng để có trí tuệ bình đẳng để sau này thành Phật, để thành Phật và mang cái trí tuệ nhân quả đó giúp cho chúng sinh cũng thoát khổ. Đấy, thế nên chúng ta thấy sư phụ mình tuy không có gia đình riêng nhưng mà thầy có nhiều con không? Thầy đông con lắm. Mà là toàn con tốt thôi, đúng không? Toàn con tốt, toàn con là đủ các u, phải không? u một tuổi cũng có mà u 100 tuổi cũng có <laughs> đúng không đấy <clears throat> còn như chúng ta ở nhà mà sinh ra được đứa con nhiều khi có hai đứa thôi dạy cũng không được đúng không nói nó cũng không nghe nhiều khi nó còn mắng lại nói lại nữa phải không đấy là cái đau khổ có con cái chưa chắc đã đau đã sung sướng đâu ạ lúc đầu khi mà được mong ra con trai vui lắm nhưng về sau con nó lớn lên nó lại bất hiếu cái nỗi vui bao nhiêu thì lại khổ còn kéo kéo theo là bấy nhiêu đúng không thế nên là vui của thế gian là đi kèm theo đó là nỗi khổ còn là trong nhà phật thì sao giúp cho chúng sinh được thoát khổ thế nên chúng ta thấy nếu như có cái nhân hạnh phúc có cái nhân trung thủy thì không bao giờ ai phá được cái hạnh phúc của mình đấy nhá thì chúng ta sẽ tập không? còn nếu như chúng ta có cái nhân ví dụ như các phật tử tại gia giữ gìn năm giới trong đó có giới là không ngoại tình thì sao có cái nhân trung thủy thì gia đình được hạnh phúc nha à, nếu như mà bất trung bất thủy thì chúng ta sẽ bị làm sao các phật tử nhỉ làm sao mất hạnh phúc bị ghen tuông à, mà thầy hay đọc cái câu thơ đấy đố ai định nghĩa được chữ ghen có khó gì đâu dưới ánh đèn thấy người mình yêu ôm người khác lôi về xé xác thế là ghen khiếp lắm khi ghen thì khiếp lắm phải không nếu một mai em đi theo người khác anh sẽ buồn nhưng không khóc đâu em lòng ngậm ngùi tay cầm chai axit môi mỉm cười hai lít đủ không em đấy đấy là những cái gọi là gửi nhau gửi thân mạng của nhau trên dao kiếm trên axit à, và bây giờ nó không thêm Ờ, gọi là ít trên đao kiếm ờ, axit rồi bây giờ nó gửi trên xăng rồi đấy à, xăng 92 và xăng 95 bắt nửa nhanh lắm <laughs> à, bùng một cái là thôi xong rồi đấy đấy nhá đấy thế nên là chúng ta biết được điều này thì giữ giới cho được tốt nhé đấy chữ danh chữ lợi chữ tình trong ba thứ ấy để giết mình như chơi gớm lắm nào. Rồi, đấy là cái giới thứ ba. Thế còn là giới thứ tư là không có nói dối. Ê, chúng ta không nói dối thì chúng ta sẽ được cái tài sản là uy tín và danh dự. Còn nếu mà nói dối nhiều thì chúng ta sẽ bị khổ lắm. Nào. À, sinh ra đời có cái nhân nói dối ấy, sinh ra đời thì bị sứt môi, lưỡi ngắn, à, nói ngọng, câm, à, rồi thì miệng thối nói ra những lời là không ai muốn nghe đấy. còn nếu như chúng ta có cái nhân chân thật đấy. chúng ta đọc trong kinh di đà có cái cái đoạn là gì xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới thuyết thành thực ngôn à, tức là gì nói gọi là tướng lưỡi rộng dài che khắp tam thiên đại thiên thế giới nói lời thành thật rằng chúng sinh các ngươi nên tin đấy tức là gì nói được những lời chân thật và ai cũng tin. Còn như chúng ta có cái nhân dối ấy, thì dù nói thật người ta cũng không tin. Còn nếu như ta có nhân dân gọi là nhân thiện, nhân thật thì sao? Thì chỉ cần nói rất đơn giản mà người ta cũng cũng tin. Nó gọi là lời nói có trọng lượng. À, đấy. đấy. Thế nên chúng ta tại sao đi vào chùa? Tại sao các Phật tử lại cúng Phật? Tại sao lại đảnh lễ chư tăng rồi học pháp? Đấy là do chúng ta học được trong nhà Phật gọi là chân thật. Chúng ta ở với nhau cũng thế. Tại sao chúng ta gọi là chúc nhau đến hạnh phúc đầu bạc răng long? Đó là mong muốn là gì? Vợ chồng sống thật với nhau. Thật thì sẽ được hạnh phúc. Còn à, không thật thì không hạnh phúc. Đấy, thế nên chúng ta hôm nay nhé hiểu rõ được cái vấn đề muốn được gọi là chân hạnh phúc không? thì chúng ta phải gì? Thật Đấy, cứ chân thật thì chúng ta sẽ được hạnh phúc. Các Phật tử có muốn chúng ta được uy tín và danh dự, muốn được người khác tin mình không? Phải thật nhá. Đấy. Còn nếu mà không thật đấy thì sao? Thì người không ai có thể là tin mình nào. Không ai tin mình. Đấy. Đấy. Đấy nhá, đấy là không ai tin mình nếu như mà mình gọi là nói dối. Rồi và chúng ta cũng khuyên các người gọi là người thân hay là bạn bè của mình cũng nên nói thật à, đừng nên dối nhé đừng nên dối bây giờ ấy thì cái điều gọi là cái chiều hướng xu hướng sống theo cái dối ấy, thì nó đã được tăng lên đấy ví dụ như là chúng ta thấy ví dụ như là gọi là trang điểm đấy đấy cũng là một cái hình cách gọi là dối mình thôi đấy thế nên là có cái câu là gì nhỉ yêu một cô gái giản dị bạn sẽ choáng ngợp khi cô ấy trang điểm. Nhưng mà khi còn hơn là yêu một cô gái lộng lẫy rồi bạn sẽ hết hồn khi cô ấy tẩy trang. Các à, vị nam giới có thấy thế không? Đấy. Thế nên chúng ta tại sao ngày này này về chùa mặc áo giản dị để sống thật với mình đấy. À, tí nữa chúng ta sẽ lãnh thọ cái giới nữa để chúng ta biết là sống thật sẽ có lợi ích gì. À, còn chúng ta hôm nay về chùa giữ giới và sống thật là để làm gì? Giản dị mà vẫn thanh cao, nâu sồng mà vẫn giạt rào mùi hương. Chứ không phải là cái hương không phải là cái hương của son phấn nha. Không phải cái hương của sự chiếm hữu mà là cái hương giải thoát, cái hương đức hạnh, cái hương trí tuệ. À, đấy, đấy là những cái mà chúng ta cần phân đấu đến nhá. Chúng ta khác với người thế gian này chứ thế gian tức là gọi là gì thế là thường thường gian là gian dối thường gian dối thì ở thế gian còn ở trong nhà phật là thật nên là đi với phật thì là tại sao con của phật là đức trọng quỷ thần kinh mà đạo cao thì long hổ phục Đấy, chúng ta có đức thật khiến có thể nhiếp phục được tất cả các chúng khác à, còn nếu như chúng ta ở thế gian thì gian dối thì chả ai phục mình cả nhá thế nên là một lời nói của chúng ta mà thật chúng ta sẽ được vô lượng công đức à, đấy, và nhiều kiếp về sau chúng ta khi mà thành Phật sẽ có được cái tương lưỡi rộng dài che khắp cả tam thiên đại thiên thế giới ở đây không phải cái lưỡi của Phật dài như thế mà là gì <laughs> không phải nhá mà là gì một lời nói của Phật tam thiên thế giới này đều được lợi ích đều được giải thoát đấy, đấy là ý là như vậy nhé thì chúng ta thống nhất là phát nguyện giữ giới nói thật nhá Đấy. Nếu mà chúng ta mà nói dối mà mà đặc biệt là trong cái giới này còn có ờ, ờ, chia ra làm bốn chi phần là không nói dối này, à, không nói vọng ngữ này, không nói hai lưỡi này, không nói à, ác khẩu này và không nói theo dệt. Đấy, nếu mà chúng ta mà nói như thế thì chúng ta sẽ hay gặp những cái người người ta đến chia rẽ ra gia đình mình hay là người ta vu khống giá họa cho mình hay người ta hay chửi mắng nguyền rủa mình và là gì buồn buồn ngồi chửi xếp chơi đấy à, hôm sau mất việc buồn ơi là buồn <laughs> đấy chúng ta mà cứ nói những cái lời như thế cứ chửi mắng người khác nhiều à, chăm chửi nhiều thì sao chúng ta sẽ bị cái quả báo đấy là một cái ví dụ để chúng ta hiểu thôi đấy, hay là à, buồn buồn ra đứng bờ ao lại bị cho cắn buồn sao là buồn <laughs> à, khổ lắm à. Rồi cái quả báo thứ năm, cái phúc báo thứ năm nếu như chúng ta giữ gìn là không sử dụng những cái thứ gây say xương nghiện ngập thì chúng ta sẽ được quả báo phúc lành là trí tuệ. Đấy, trí tuệ ở đây đấy. À, ví dụ là chúng ta không chơi game, không uống rượu, không sử dụng các thứ như là á phiện, xỉ ke, ma túy, thuốc lắc nào hay là có những cái thứ hiện đại như bây giờ đấy, còn nhiều thứ nữa cơ. thầy vừa nghe những ví dụ như là bóng bàn rồi đập đá rồi thì cái gì gì gì gì đấy nhiều thứ lắm cái gì cũng có <laughs> nhiều thứ lắm đấy mà bây giờ cần phải liệt kê thêm vào cái gọi là cứ cái gì say xương nghiệt ngập mà mất trí tuệ thì chúng ta phải phải không sử dụng bởi vì khi chúng ta mất trí tuệ rồi chúng ta có được kiểm soát được chính mình không mất kiểm soát nào và khi mà mất kiểm soát chúng ta sẽ bị mất cái gì đầu tiên nhỉ mất cái danh nào ví dụ một một cụ gọi là râu tóc bạc phơ mặt mày hồng hào mỗi tội say người ta sẽ nói từ ông trở thành gì đúng rồi từ ô trở thành thờ <laughs> nha đấy rồi thì người nào mà say ấy say xương nghiện ngập nhiều thì sẽ bị mất tài sản này kể cả là mất về thân mạng thầy thấy là có những người mà say rượu mà bị chết trên một vũng nước đấy Đúng không? Đấy, hay là rồi thì lại say xương nghiện ngập lại đi chém giết đấy có những người ví dụ là bạn các giới trẻ bây giờ đấy là nó say say rồi đi ra là chỉ cần ai nhìn đều một cái là chảy ra nhảy vào là chém giết lẫn nhau ngay nguy hiểm lắm không? đấy hoặc là về đánh đập vợ con đấy hay là nghiện lô đề cờ bạc là bắt đầu là táng ra bại sản ví dụ như là cái vụ bóng đá vừa rồi ấy, khối người là ra cầu bậy cháy rồi đấy đấy khối người ra cầu Long Biên rồi <laughs> à, khổ lắm Đấy, sắp tới này chắc còn cũng còn nhiều nữa <laughs> nếu như chúng ta không gọi là không tránh cái điều này nhưng mà ở đây rượu ấy thì có thể được uống ví dụ rượu thuốc để chữa bệnh Đấy, hoặc là chúng ta làm việc xã giao làm việc nhà nước Đấy, xã giao công việc chúng ta có thể được uống một hai chén phải không? nhưng mà không được say không nhiên tự nhiên vô cớ là đem rượu ra nhé Đấy. Chúng ta phải biết là đã say xưa thì sẽ có cái nhân là mất trí tuệ. Vì nhiều kiếp, nhiều kiếp về sau chúng ta sẽ lãnh chịu hậu quả là gì? Bị bệnh đau này. Đấy, ví dụ sẽ biến biến tướng thở, trở thành những cái hiện tượng như là mũi Zika nó cắn vào mình, thế là mình bị teo não này. À, hay là tự nhiên đang học giỏi, đang là nhà bác học, tự nhiên mất trí. Đấy. Nha, hay là học tài thi phận học rất giỏi nhưng mà vào phòng thi chả nhớ được gì cả đấy là cái quả báo đó các phật tử ạ chứ không phải tự nhiên mà chúng ta cứ nghe các học sinh bảo là học tài thi phận đâu có nhân duyên của nó nhé để chúng ta biết cái điều đó thì sao thầy kể một số ví dụ như vậy để chúng ta biết được để mà tránh cho mình và tránh cho con cháu của mình nhá đấy là điều thứ năm điều thứ sáu hôm nay là không trang điểm này không trang điểm đấy ở đây kể cả người nam lẫn người nữ nhé kể cả người nam lẫn người nữ đấy à. đấy người nam vẫn lẫn người nữ đều bị khổ như vậy đấy à. à thầy nói thêm một cái ví dụ nữa à, ví dụ ở trong cái ví dụ ờ, của cái giới thứ năm đấy là không nghiện ngập đấy là gì có nhiều trường hợp là nghiện đua đua xe à, à, cuộc đua tốc độ à, à, gọi là đua cuộc gọi là tốc độ gọi là cấp bàn thờ tranh cúp bát hương vàng <laughs> khổ lắm à. đấy hôm nay ra bãi tham ma thấy thằng xe máy hôm qua đây rồi <laughs> khiếp lắm phải không gọi là hung thần đường phố <laughs> đấy mệt lắm không? nguy hiểm thế còn là giới thứ sáu là không trang điểm để làm gì để chúng ta là bớt chấp trước về cái thân của mình này đấy nên là chúng ta tu bác quan trai một ngày một đêm để chúng ta là học hạnh xuất thế để còn không không bị rơi vào ba đường ác là địa, ngục ngã quỷ và súc sinh à, chúng ta nếu mà chấp trước cái thân mình này nhiều ấy thì sao là chúng ta sẽ bị gì bị một kiếp đọa làm quỷ giữ mồ gọi là quỷ ôm thây đấy đấy chúng ta cứ thấy là cái hiện tượng mộ kết ấy. mộ kết tức là do các vong linh là chấp cái thân mình nhiều quá không siêu thoát được và giữ cái thân đấy nó không tiêu đi thì gọi là mộ kết chứ có phải là do cái gì ờ, ghê gớm đâu có phải là do phát tài phát lộc gì đâu là do vong linh bị đọa ở đấy đó khổ lắm đấy, nhá trong kinh pháp cú phật cũng dạy có một cô gái trẻ vì quá yêu nhan sắc của mình thế nên khi chết là đọa làm một con giòi ở trong mặt của mình đấy chui qua chui lại tiếc cái nhan sắc của mình à, lúc đấy than là trời ơi đẹp thế này mà đã chết rồi <laughs> đấy nó than như thế nó cứ đi chui qua chui lại thế nên chúng ta ở thế gian này thế nên tại sao pháp gọi là phương pháp tu của chùa mình ấy sư phụ đề ra theo pháp của phật là thiền tịnh song tu là gì thiền là không chấp vào thân tâm cảnh giới thân này, tâm và cảnh giới à, thế nên chúng ta đây hôm nay này ra khỏi ngôi nhà thế tục chúng ta về chùa là không chấp vào cảnh giới tức là cái nhà của mình nữa cái cảnh sống của mình đấy cảnh sống của thế tục mà chúng ta lên đây học cái cảnh sống của người xuất thế thân của mình là hôm nay chúng ta về chùa tu tập này đấy rồi thì à, không trang điểm này à, đấy rồi thì à, không có mặc quần áo lòe loẹt phấn son hay là làm những cái điều của thế gian nữa đấy chúng ta đang gọi là bất chấp về thân còn chiều nay sư phụ sẽ giảng pháp và chúng ta sẽ tư duy về giới tư duy về nhân quả để chúng ta là bất chấp về tâm đừng nghĩ rằng tâm này là của mình suy nghĩ này là của mình đấy, đấy gọi là thiền tịnh song tu tịnh tức là tịnh ba nghiệp đấy nhá gọi là hai pháp để bổ trợ cho nhau thế nên chúng ta đấy thấy được pháp của Phật giới của Phật để giúp cho chúng ta được an toàn về nhân quả chúng ta giữ thì sẽ không bị đọa làm quỷ giữ mồ nữa nhá đấy đấy là những cái về giới mà chúng ta biết được còn cái thứ năm à cái thứ uh, thứ bảy đó là không không gì không đeo chuỗi anh lạc à không à, nằm ngồi giường tòa cao lớn rộng tốt Đấy, không làm trò nhạc ca múa hát sướng và cố ý xem nghe tức là chúng ta ở chùa nghe pháp của phật để cho chúng ta bớt phải bận tâm à, bớt phải bị loạn động về những cái cảnh những cái thứ ở bên ngoài nó chi phối mình đấy Chúng ta bình thường khi mà ở ờ, bên ngoài nghe một cái bản nhạc mình thích, mình có giận chân giận tay không? Có đúng không? Có hát theo không? Mấy bạn trẻ hát vu vơ đấy. Vì cho nỡ yêu đương nên đau thương suốt cả cuộc đời. <laughs> không? Đấy. Thà như thế, thà rằng như thế. <laughs> đấy. Tức là khi mà mình gọi là bị cái ngoại cảnh nó chi phối mình thì mình không làm chủ được bản thân và chúng ta phải nhớ này khi có cái gieo cái nhân mà không làm chủ được mình ấy, đấy, thì sau này chúng ta sẽ có cái nhân sẽ có kết quả là gì không kiểm soát được hành vi không kiểm soát được lời nói không kiểm soát được ý nghĩ của mình thì chúng ta sẽ có một kiếp làm gì làm người không kiểm soát đấy nhá thế nên là pháp của phật giúp cho chúng ta được an toàn rất nhiều về nhân quả đấy nha đấy và cái điều thứ 8 trong ngày tu ba quan trai hôm nay đó là không ăn phi thời các thầy thì một ngày một đêm là ăn có một bữa thôi. Nào, sư phụ cũng thế mà các thầy cũng vậy. Còn các sư bác, các sư cô thì được ăn ngày hai bữa. Như chúng ta hôm nay à, về chùa chúng ta cũng ăn ngày hai bữa, à, bữa sáng và bữa trưa. Còn bữa tối thì sao? Đói meo, à, đấy, không ăn gì nhá, không nhai, nha, mà chỉ được mà chỉ được uống thôi, uống sữa ấy. À, uống sữa thôi ờ, hôm nay các thầy chiêu đãi các phật tử một món rất ngon đó là sữa sữa đậu <laughs> đấy các phật tử hàng tháng cứ về chùa tháng nào cũng vậy là sẽ được các thầy chiêu món cái món cổ truyền món món món là gì chùa truyền đấy <laughs> không phải gia truyền mà là chùa truyền luôn <laughs> nha đấy để làm gì để chúng ta tập rèn luyện các thầy cũng thế đấy vào trong rừng đấy, nắng mưa gió rét bão bùng nhẫn nhịn rắn rít theo như thanh quy đã nói rồi đấy đấy mà các phật tử đã được thử nghiệm ba ngày trên đỉnh núi đấy ba ngày mưa tầm tã rồi lại nắng tơi bời đấy rồi thì mệt nhọc đủ đấy mang cái bát cơm từ dưới đây lên trên đỉnh núi mới được ăn ăn xong rồi là Ờ, đi kinh hành này rồi thì nằm ở trong cái tấm bạt này mưa gió thế này mà đấy nó nhiều thứ lắm đấy, còn các thầy vào trong rừng thì uh, còn cao hơn nữa nhá thế nên chúng ta biết được chúng ta có rèn có luyện mình thì chúng ta mới có thể tu dưỡng được chứ còn nếu mà buông lung phóng giật bừa bãi cái thân của mình cái tâm của mình thì mình có nên người được không các phật tử không nên người được thế nên có câu là gì Gạo đem vào giã bao đau đớn Gạo giã xong rồi trắng tựa bông Sống ở trên đời người cũng thế Gian nan rèn luyện mới thành công Hồ Chủ tịch Đấy. Yeah. Đấy. Đấy. Thế nên là chúng ta phải rèn luyện Đấy. Đức Phật trải qua vô lượng Vô lượng đại kiếp Rèn luyện mình Rèn luyện thân tâm và rèn luyện trí tuệ của mình Tích lũy ba la mật mới thành tựu được ngôi vị Phật quả. Đúng không? Đấy, giống như vừa rồi cái bài pháp mà gọi là Bồ Tát bố thí vợ con đấy, rèn luyện để tích lũy ba la mật mới thành tựu được đầy đủ công đức. Chúng ta là con của Phật trong những ngày kỷ niệm Phật thành đạo, chúng ta hôm nay cũng về tích lũy, rèn luyện để làm sao học theo gương hạnh của Phật, tích lũy hiểu biết về nhân quả, tích lũy hiểu biết về phúc báu để mà tập gieo những cái nhân thiện lành để hướng đến cuộc sống là sơ thiện, trung thiện và rốt giáo thiện. Các Phật tử nhé, cố gắng nhé. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng quỳ gối lên. Thầy sẽ tuyên về giới, các Phật tử sẽ lãnh tọ giới tướng. Khi chúng ta phát nguyện thì nói là mô Phật con xin giữ được ạ nhé. Giới thứ nhất của người Phật tử tu bát quan trai như chư Phật suốt đời không sát sinh, các Phật tử một ngày một đêm không sát sinh có thể giữ được không ạ? Tốt lắm. Giới thứ hai của người tu bác quan trai như chư Phật suốt đời không trộm cắp, các Phật tử một ngày một đêm không trộm cắp có thể giữ được không ạ? À? Tốt lắm. Giới thứ ba của người Phật tử tu bác quan trai như chư Phật suốt đời không dâm dục, các Phật tử một ngày một đêm học hạnh ly dục có thể giữ được không ạ? À? Giới thứ tư của người Phật tử tu bác quan trai như chư Phật suốt đời không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói theo dệt, không nói ác khẩu. Các Phật tử một ngày một đêm không nói dối có thể giữ được không ạ? Tốt lắm. Giới thứ năm của người Phật tử tu bát quan trai như chư Phật suốt đời không sử dụng các thứ đưa đến say xương nghiện ngập. Các Phật tử một ngày một đêm có thể giữ được không ạ? Tốt lắm. Giới thứ sáu của người tu bác quan trai như chư Phật suốt đời không đeo chuỗi anh lạc tràng hoa thơm, không xóa ướp dầu thơm vào mình. Các Phật tử một ngày một đêm không trang điểm có thể giữ được không ạ? Tốt lắm. Giới thứ bảy của ngày tu bác quan trai như chư Phật suốt đời không nằm ngồi trên giường tòa cao lớn rộng tốt không làm trò nhạc ca múa hát sướng và không cố ý đi xem nghe. Các Phật tử một ngày một đêm có thể giữ được không ạ? À? Tốt lắm. Ở đây là bản, những bản nhạc về tình ca, những bản nhạc đưa đến gọi là mất kiểm soát đấy nha. Giới thứ tám của ngày Tư Bác Quan Trai như chư Phật suốt đời không ăn phi thời. Các Phật tử một ngày một đêm không ăn phi thời có thể giữ được không ạ? À? Tốt lắm. Rồi, bây giờ chúng ta cùng chắp tay hướng về Tam Bảo để hồi hướng công đức cho các chúng sinh cũng được thường ân đức phước báo tu tập mà được cùng kết duyên tu hành. Con nay nhờ công đức thọ trì bát quan trai giới hồi hướng cho tất cả chúng sinh cùng với chúng con kết làm bạn lữ, tăng trưởng phúc báu, tin sâu nhân quả, phát tâm Bồ Đề, cầu đạo vô thượng. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Đấy, vừa rồi chúng ta đã lãnh thọ giới tướng và ờ, của Ngài Tu Bắc Quan Trai. Nguyện các Phật tử cũng được tăng trưởng phước lành và các Thầy cũng mong muốn các Phật tử chúng ta tinh tấn giữ gìn được giới của Phật. À, và đến ngày mai, à, giới này chỉ có công năng trong vòng một ngày một đêm thôi. À, chúng ta nếu mà không có thời gian hoặc là quên thì cái giới cũng tự xả. Còn nếu có ờ, điều kiện thì chúng ta hoặc là đang làm hoặc là ở trước bàn thờ chắp tay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 và chư Đại Đức Tăng mở bảy phương tiện cho chúng con được thọ giới bát quan trai, tu hành một ngày một đêm để tích tập công đức, mở rộng đạo tâm. Chúng con đã được quy y tam bảo, thọ nhận bát quan trai giới và đã được Đại Đức Giới Sư giảng giải về ý nghĩa và công đức thủ thắng của tu thọ nhận bát quan trai giới rồi. Chúng con nguyện cố gắng nghiêm trì để công đức ngày càng tăng trưởng và nguyện đem công đức nành này hồi hướng về quả vô thượng Bồ Đề và cho khắp Pháp giới chúng sinh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 Ờ, mời các Phật tử chúng ta cùng đứng lên để ờ, làm lễ hồi hướng. thọ giới công đức có bao nhiêu à, con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khắp pháp giới các chúng sinh à, thầy đều thể nhập vô sinh nhân nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não à, nguyện được trí tuệ thật sang người nguyện các tội chương thầy tiêu trừ đời đời thượng hành bồ tát đạo nguyện sinh tịnh độ sen vàng chín phẩm làm cha mẹ hoa nở thấy phật ngộ vô sinh bồ tát bất thoái làm bạn lữ nguyện đem công đức tu hành này chán dài mười phương khắp tất cả hết thảy chúng con cùng các loài ở đồng được lên ngôi vô thượng giác từ quy ý phật ơi nguyện cho chúng sinh ơi hiểu thấu đạo kinh à, tạng chi à, tuệ như biển Thượng quy à, y tăng ơi nguyện cho chúng sinh ơi quản lý